ân là con gái như ngọc nga dáng đi kiêu xa còn đôi mắt phải điệu đà tính em thiệt tha chắc phát không điều hòa nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm sáng sáng sáng sáng sáng em cho cái chuyện người ta Thiên hạ thì dèm pha mặc kệ em cứ xông pha từng nhà Nơi đâu đang kêu thân em đây sẽ tới xóa u phiền lo Giang đôi tay ta ra là anh em một nhà cho cái chuyện người ta Thiên hạ thì dèm pha mặc kệ em cứ xông pha từng nhà Nơi đâu đang kêu thân em đây sẽ tới số một phiền lo Giang đôi tay ta ra là anh em một nhà Bao nhiêu năm bông ba em đấu tranh cho cái chuyện người ta Thiên hạ thì dèm pha mặc kệ em cứ xông pha